Chúng ta còn 6 tiếng nữa thì trận đấu này bắt đầu. Điểm qua một chút về đội hình nhá. À, ờ, Phai trận đấu này họ sẽ được thi đấu trên sân nhà và họ tiếp đón ờ, với à, Sơ đồ chiến thuật đấy là 4231. À, Nan cũng vậy, cũng với sơ đồ 4231. Hình như là các à, đội tuyển của đến từ Đức họ à, các câu lạc bộ đến từ Đức họ rất ưa chuộng cái lối đá và chiến thuật 4231 anh em ạ. Hôm qua thì RB Leipzig cũng đã chiến thắng uh, Celtic với cái sơ đồ này rồi. Tuy nhiên thì trận đấu này thì cả hai đội bóng đều sử dụng uh, một đội hình chiến thuật anh em nhé. Như mình cũng đã nói rồi với sơ đồ chiến thuật 4231 thì vị trí quan trọng nhất đấy là vị trí số 10. Và ở à, Freiburg thì vị trí đấy sẽ là đảm nhiệm bởi uh, Kejinere và bên phía của Nante sẽ là Ludovic Balat Ờ, so về lực lượng thì uh, Freiburg họ thiếu vắng hai cầu thủ đấy là Salai cũng như là Ezegue. Còn về bên phía của nante họ sẽ thiếu vắng đây là uh, ờ, Conteze. Uh, hiện tại thì Freiburg đang là đội bóng uh, đứng đầu cái bảng đấu này với uh, việc là đã thắng hai trận đấu cũng như là có 6 điểm. Còn với nante thì họ mới chỉ có 3 điểm thôi. Và đây cũng sẽ là một trận đấu mình nghĩ rằng uh, sẽ rất hấp dẫn khi mà nante họ buộc phải có điểm trong trận đấu này để có thể nuôi vọng đi vào vòng tiếp theo cũng như là với việc mà cả ba đội bóng xếp uh, sau cùng đấy là hạ Quarabang, nante và Olympic uh, Olympiacos đấy thì tất cả những đội bóng kể trên bắt buộc phải có một chiến thắng anh em nhé. À, ờ, với uh, Qarabag và nante thì uh, với nếu như họ có được 3 điểm trong uh, buổi tối ngày hôm nay dạng ngoài dạng sáng ngày mai thì họ cũng sẽ có bằng điểm với Freiburg cũng như là đây uh, sẽ là cuộc chiến giữa ba câu lạc bộ anh em. <clears throat> Còn nếu như Olympico trong trận đấu này họ không có một điểm số nào thì chắc chắn rằng đến 99% là Olympiacos sẽ bị loại khỏi ờ, vòng bảng cúp C2 năm nay. Còn uh, so sánh một chút về chất lượng thì chắc chắn rồi Feyenoord sẽ là đội bóng mạnh hơn ở ờ, trong cái bảng đấu này cũng như là đội bóng có cái tỷ lệ đi tiếp cao nhất. Hiện tại thì cái kèo Handicap đang là Feyenoord chấp 1.25 Nan T anh em nhé à, chấp 1.25 đội chủ nhà chấp 1.25 và hiện tại kèo trên dưới cả trận đang là 2.75 đến 3 hòa 2.75 đến 3 hòa anh em nhé mình sẽ đọc kèo cũng như là tỷ lệ kèo dựa trên những cái thông số như thế này đấy anh em có thể thấy đây à, 2.5 này thì ăn 1.75 à, ờ, đi xỉu thì là 2.5 đúng không và 3.5 thì uh, lại uh, ăn cao hơn cũng như là đi xỉu thì thấp hơn vì vậy chúng ta sẽ ước chừng được đấy là cái tỷ lệ kèo sẽ là 2.25 à 2.75 cũng như đến ba hòa và hiện tại thì uh, cái tài góc đang là 9.5 9.5 anh em nhá à, với việc là cái tài 2.75 và một trận đấu như thế này thì mình nghĩ rằng nếu như có bàn thắng sớm chắc chắn thì sẽ nổ bàn và tất nhiên rồi mình cũng mong trận đấu này sẽ nổ sớm thôi à, xét một chút về uh, cái phong độ cũng như là hiệu suất ghi bàn thì anh em chúng ta có thể thấy lý do vì sao mình lại nói như vậy. Uh, ờ, Freiburg uh, ờ, họ đang có một phong độ rất tốt anh em. Chưa có một trận thua nào kể từ 5 trận đấu liên tiếp trên tất cả mọi đấu trường em nhé, chưa có trận thua nào. Còn với uh, ờ, Nantes thì họ lại có khá là nhiều những uh, trận thua rồi. Trong 4 trận gần đây nhất thì họ chưa thắng một trận nào cả. Đấy. Và Ờ, ở cái vòng đấu thứ hai của bảng đấu thì họ, đã để thua Quarabang với tỷ số là 3-0. Đây cũng sẽ là một cái ví dụ để anh em chúng ta có thể uh, nếu như ờ, so sánh một chút về tính chất bắc cầu đấy thì Phai gặp uh, chiến thắng uh, Quarabang cũng như là Quarabang uh, thì thắng Nante thì là chắc chắn rồi cái việc mà Phai được đánh giá cao hơn là điều hiển nhiên anh em cũng như là hiện tại cái kèo chấp 1.25 và cái tài đang là 2.75 cũng như ba trái thì mình nghĩ đây cũng sẽ là một mức kèo khá là ok để anh em chúng ta vào. Ở ờ, mức chấp thì chắc là với mức chấp như thế này này. Đấy, mình cũng nói với anh em rồi đúng không? 1.25 cũng như là 7.75 ấy thì anh em tốt nhất là nên đi những cái kèo chặn Ví dụ như là mình nói đây 2.75 đến 3 hòa thì anh em chúng ta đi 3 hòa cũng được. Đấy, 3 hòa thì ok hơn so với việc là 2.75 đúng không? Thì đằng nào cũng mất mà thì nếu mà ăn thì ăn được trọn vẹn không hơn là ăn được nửa đúng không đúng. đấy thì uh, mình sẽ nốt lại cho anh em luôn cái kèo duy nhất mình sẽ chốt cho anh em trong trận đấu này sẽ là cái tài ba hòa tài ba hòa anh em nhá tài ba hòa uh, rất nhiều những trận đấu mình chỉ chốt cho anh em đấy là cái trên dưới cả trận thôi chúng ta không đi kèo chấp vì sao vì những cái kèo chấp hiện tại thì mình thấy là rất uh, khá là khó để anh em chúng ta đi Ờ, ví dụ như trận ờ, Real Madrid ngày hôm qua ờ, cái mã kèo handicap là hai hòa đúng không? Cái mã kèo handicap là hai hòa và tỷ số là hai một anh em chết cái mã kèo chấp. Còn nếu như anh em mà ờ, chơi được cái kèo đấy là hiệp 1 thì anh em chúng ta có thể đi kèo hòa được rồi. Rồi đấy, rồi tiếp theo một ví dụ nữa đấy là trận đấu giữa Paris Saint-Germain và Benfica ngày hôm qua. Anh em chúng ta chắc là mình cũng nghĩ rằng anh em cũng chết khá là nhiều. Tuy nhiên thì với một buổi tối cũng như là dạng sáng ngày mai rất nhiều những trận đấu mà tội gì mà anh em chúng ta không lựa vì sao mà anh em chúng ta lại phải chơi hết tất cả các trận đúng không à, ở trong nhóm thì mình cũng nói rồi với việc là nếu như anh em trận nào cũng muốn kèo thì so với việc là mình lên cho những anh, anh em những cái kèo chuẩn thì anh em thích những cái kèo nào hơn đúng không anh em chơi 10 trận đi anh em thắng trận à, thắng 5 kèo thắng 5 trận thua 5 trận thì anh em về hòa còn chẳng hạn như mình chốt cho anh em một trận đấu thôi nhưng mà anh em chúng ta ăn ba mã thì vẫn hơn là anh em chơi 10 trận mà anh em lại đưa về hòa đúng không? Thì ngày hôm qua thì mình cũng chỉ chốt cho anh em một trận đấu giữa uh, Leipzig và Celtic thì anh em chúng ta đã bú hết cả ba cái mã kèo ngày hôm qua rồi. Thì uh, đó là những gì mà mình muốn chia sẻ với anh em. Còn anh em thật sự mà muốn đầu tư bóng đá uh, chuyên nghiệp này cũng như là muốn kiếm cơm gạo hàng ngày thì anh em cứ trực tiếp nhắn tin cho mình nhá. Zalo uh, cũng như Tele thì mình để ở dưới phần ghi bình luận đấy. Anh em uh, tiện liên hệ với nhau.